Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị và bạn. Hôm nay thì uh, chúng tôi thực hiện việc thi công lắp đặt 4 con camera có chức năng báo động. Và với cái loại này thì chúng tôi đã có một cái video review cho tất cả quý vị và bạn trước thì uh, đấy ở tại shop của chúng tôi. Còn đây là chúng tôi thi công lắp đặt tại nhà cho khách hàng. Với cái loại camera này thì đây là cái dòng uh, có chức năng